Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay các tỉnh miền Bắc trời chuyển sang trạng thái mây nhiều. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ mây nhiều và có sương mù nhiều, nhưng mưa thì chỉ xảy ra ở một vài nơi. Trưa chiều ở khu vực ven biển phía Đông các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều và trời mù. Nền nhiệt ngày không cao phổ biến ở mức từ 20 đến 23 độ. Còn các tỉnh thành phố sâu hơn trong đất liền hay là khu vực phía Tây Bắc Bộ, trưa và chiều trời có nắng, nền nhiệt ngày cao từ 24 đến 27 độ. Cũng do độ ẩm tăng cao nên hiện tượng nồm ẩm sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc và kéo dài đến khoảng ngày mùng 8 tháng 2 trước khi một đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh tràn xuống khiến cho trời chuyển rét trở lại. Mưa cũng đang tăng ở khu vực phía nam của miền Trung, nguyên nhân là do khu vực này đang chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên độ cao 3.000 đến 5.000 m. Trong hôm nay các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong đó ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Khánh Hòa có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở đây vì thế sẽ giảm còn từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa chỉ có mưa một vài nơi, trưa và chiều trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 25 đến 27 độ. Nhiễu động gió đông cũng có tác động tới thời tiết của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng cường độ không mạnh nên chỉ tạo ra những cơn mưa trái mùa diện rải rác. Tuy nhiên lượng mưa nhỏ chỉ từ 3 cho tới 5 mm. Những cơn mưa này và gió đông sẽ làm cho Tây Nguyên hôm nay mây nhiều, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 24 cho đến 26 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ còn từ 29 đến 32 độ. Đến ngày 3 tháng 2 thì mưa sẽ chấm dứt trên khu vực, thời tiết quay trở lại trạng thái ổn định, ít mưa, ngày nắng.